cũng từ một sinh linh. Trong khi Đức Phật đã thành Phật cách nay 2.600 năm, còn ta Chừng như hội si mê kia vẫn chưa hề suy giảm Do vậy Từ thân người viết Luôn cảm thấy hổ thèn trước tam bảo Trước các bậc trí giả Đành việc nên mấy lời thô thiện dưới đây Để như một sự sám hối Và cũng để từ thân Luôn có sự thầy biết đúng đắn Mà trở về cặn tịnh Đồng thời cũng gieo duyên cho những ai hữu duyên và đồng cảm với tác giả cùng được thấy ra chính mình mà tiện tu và nếu có chục mãi may công đức xin thành tâm trước mười phương vô lượng chư Phật nguyện hồi hướng về khắp pháp giới chúng sanh đều tròn thành Phật đạo thi phẩm tu khác không tu ở điểm nào tác giả Tuệ Minh thích Phượng Toàn Diệu Bình Diệu Ngâm Với sự sống Cả hai đều không khác Khác chăng là cách sống của con người Người căng tu Biết thức khuya dậy sớm Tập siêng chuyện hoa tình biển lười chuyện thường ngày người đời không làm được nhưng người tu phải thực tập đến nơi tránh si mê không hùa theo thì mà xét suy cho tương tầng rập rồi từng thời khắc người tu luôn chừng mực không xa đà không bê bối ham chơi chẳng thỏa mãn những thói quen thù tranh thâu đêm dày trề của người đời tâm hưởng thường nhìn sâu vào thực tại biết hy sinh luôn nghĩ đến thấy khó khăn của người khi ứng xử để đem lòng rộng lượng tạo cả học cách sống thường bất khinh bồ tát mọi chúng sanh đều là phật sẽ thành khi đối diện bất kỳ ai trước mặt vẫn một lòng trấn quỷ giao duyên lành đổi ân đức dài sâu nguyện đền đáp Ân tam bảo thầy tổ đến mẹ cha Và tất cả trong tam đồ lục đạo trong vô vàng ân nghĩa sớm mai cần làm khi thức dậy là nguyện cho khắp thấu triệt sinh chung pháp giới mọi khổ đau chuyện hoang hoang bình ấy là đạo hướng người về thiền đạo là tình thương đầy mận cảm biết là thắp sáng dày con đường tùy giác là bước lên từng bước tù phá thân